câu số 22 của Ngọc Binh. Thưa chị Hải Yến, chị cho tôi hỏi, ở Tây Nguyên có một dân tộc đã đổi sang họ Hồ sau khi được bác đồng ý vào năm nào và là dân tộc người nào? Mong chị cho tôi biết, tôi xin cảm ơn. Chúc chị sức khỏe, dành nhiều thời gian trả lời cho mọi người có nhu cầu hiểu biết. Kênh của Win Win Việt Nam rất bổ ích cho cả người trẻ lẫn người già. Trả lời, ở Tây Nguyên có dân tộc Paco, Vân Kiều, Bơ Non mang họ Hồ nhưng ở những địa điểm khác nhau, thời gian cũng khác nhau. Ở Thừa Thiên Huế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Vai là người Paco đầu tiên mang họ Hồ. A Vai tự nguyện mang họ Hồ và được bác Hồ đặt tên là Hồ Đức Vai. Khi bác mất tháng 9 năm 1969, đồng bào Paco Vân Kiều ở Thừa Thiên, Huế đã làm lễ tang bác và thống nhất theo anh Hồ Đức Vai lấy họ của bác Hồ làm họ chung cho cộng đồng của người dân tộc thiểu số ở phía Tây Thừa Thiên, Huế, ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị năm 1946. Chuẩn bị cho tổng tuyển cử, đoàn cán bộ vào thăm hỏi đồng bào hai dân tộc Paco, Vân Kiều đã tặng ảnh bác cho các bản áo lụa tặng cho những người già và truyền đạt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng – không để cho kẻ thù phân hóa lợi dụng. Ngày 26 tháng 6 năm 1946, các già làng đã tụ tập dưới chân núi Cóc Tăng, tổ chức lễ đâm châu, cắt máu ăn thể. Người Vân Kiều Paco mãi mãi đi theo đảng, theo bác Hồ, lấy họ cụ Hồ làm họ chung của cả hai dân tộc Vân Kiều Paco. Trong thẻ cử tri của mình, lần đầu tiên người Paco Vân Kiều mang họ Hồ tháng 6 năm 1957, Bác Hồ vào thăm tuyến lửa Quảng Bình, người Vân Kiều Pa Cô ở Vĩnh Linh cử đại biểu do ông Hồ Ray đại diện ra gặp Bác Hồ để xin cho người Vân Kiều Pa Cô mang họ của người. Được Bác Hồ tặng họ, người Vân Kiều Pa Cô đã cùng nhau kéo lên núi, đốt lửa giết châu hướng ra miền Bắc mà thề đã là con cháu bác Hồ thì phải thương yêu nhau như chân với tay, phải hết lòng theo đảng, theo bác. Khi bác mất, hầu hết bà con Paco Vân Kiều ở Quảng Trị đều đã phổ biến mang họ Hồ. Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, ông Nhun có họ Đinh. Năm 1962, ông cùng với ông Điều là người có họ Hồ đầu tiên của người Bơ Hơ Non ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.